anh đi thôi mình lặng rơi lên đòn tại sao anh cách xa còn yêu như thế mà để lên quên 爱。